Thủ tục quy trình và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh tủ gắp thú bông cập nhật 2023. Hiện nay, nhu cầu giải trí của xã hội ngày càng tăng cao, do đó để đáp ứng được nhu cầu này các khu trung tâm vui chơi giải trí DEC thành lập để phục vụ những nhu cầu trên. Hầu hết ở các khu trung tâm đều có khu vui chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi trong đó có trò gắp thú nhồi bông. Cùng với sự phát triển kéo theo sự phát triển của kinh doanh tủ gắp thú nhồi bông. Tuy nhiên một trong những vấn đề mà cá nhân cũng như tổ chức quan ngại nhất đó chính là thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tủ gấp thú bông. Sau đây Hồng Loan Game Center sẽ giải đáp những thắc mắc về giấy phép kinh doanh tủ gấp thú bông cụ thể như sau. 1. Giấy phép kinh doanh là gì? Giấy phép kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cho cá nhân tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp giấy phép kinh doanh là chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở kinh doanh đó và là cơ sở giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý trật tự xã hội về điều kiện kinh doanh được dễ dàng hơn. 2. Thời gian có được giấy phép đăng ký kinh doanh giấy phép kinh doanh tủ gấp thú bông. Thông thường thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nếu bạn thành lập công ty tại hai thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh thì thời gian thành lập doanh nghiệp có thể được rút ngắn trong vòng 3, 5 ngày. 3. Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 là phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. 4. Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh tủ gắp thú bông là Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của luật doanh nghiệp năm 2014 có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật, nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Mức lệ phí đăng ký kinh doanh cụ thể do chính phủ quy định. 5. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tủ gấp thú nhồi bông là Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tủ gấp thú bông được thực hiện theo các trình tự sau. Bước 1. Chuẩn bị các giấy tờ và thông tin cần thiết để làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. Giấy tờ cần chuẩn bị, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân sao y chứng thực không quá 06 tháng từ ngày công chứng. Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh. Khi quý khách cung cấp đầy đủ thông tin, trong vòng một ngày Hồng Loan Game Center sẽ tiến hành thực hiện soạn thảo hồ sơ, sau đó chúng tôi sẽ giao tận nơi hoặc gửi mail cho quý khách kiểm tra lại và ký tên. Bước 3. Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh. Trong thời hạn không 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và hồ sơ không phải bổ sung gì thêm thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép kinh doanh tủ gắp thú nhồi bông cho quý khách. Bước 4. Khắc dấu và nộp thông báo mẫu dấu. Bước 5. Làm thủ tục kê khai thuế ban đầu sau khi giấy phép kinh doanh. Mở tài khoản ngân hàng. Nộp hồ sơ và nhận kết quả đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in. Chuẩn bị hồ sơ để quản lý thuế kiểm tra trụ sở. Đặt bảng hiệu công ty. Nộp tờ khai thuế môn bài, tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ban đầu cho cơ quan quản lý thuế. Nộp và nhận thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Nộp hồ sơ và nhận kết quả đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in. Bước 6. Đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn. 6. Những câu hỏi thường gặp. Phí lệ phí nhà nước về cấp giấy kinh doanh tủ gấp thú bông là Lệ phí khi tiến hành đăng ký kinh doanh và xin cấp giấy chứng nhận được niêm yết cụ thể tại từng trụ sở nơi tiến hành đăng ký. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tủ gắp thú bông của Hồng Loan Game Center có lợi ích gì? Tự hào là đơn vụ hàng đầu về làm giấy phép kinh doanh vì vậy luôn đảm bảo tỷ lệ ra giấy cao nhất cho quý khách. Hồng Loan Game Center sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách. Luôn báo giá chọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện. Không phải đi lại nhiều, từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ. Hồng Loan Game Center có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi. Cung cấp hồ sơ đơn giản, Hồng Loan Game Center thay mặt quý khách soạn thảo. Luôn hướng dẫn xét cấp đúng với quy định của pháp luật với chi phí hợp lý tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh. Quy trình cấp giấy phép kinh doanh tủ gắp thú bông của Hồng Loan Game Center. Luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc. Vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với Hồng Loan Game Center không. Khảo sát thực tế cơ sở sản xuất kinh doanh và tư vấn để xét cấp theo đúng quy định và quy trình của việc cấp giấy phép kinh doanh. Kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 03 ngày nếu quý khách cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ chúng tôi yêu cầu. Nhận giấy phép kinh doanh và bàn giao cho quý khách. Hỗ trợ những vướng mắc sau khi quý khách đã nhận được giấy